Trời ơi đó Thích tao Tao tại tao dâm hơn mày Thích tao thích tao mà Nhưng mà mày nói chuyện, mày nói chuyện tao coi cho được chút xíu thôi Tao chơi với mày có tốt không không? Thì cũng tốt đó nhưng mà rất tiếc là chồng thích tao, nó thích mày Xin lỗi, được chưa? Mày tính đâu kiếm với chồng tao hả? Ờ kệ Xin lỗi nha, kệ. tuy là cho dù nó kệ. có cái gu lạ đi chăng nữa thì mày cũng không có cửa với tao Sao không có cửa? Yeah. Sao không có cửa? Mày không có cửa với ờ, tao Sao không có cửa má Tụi tao là, là dâm hơn nè Mày coi lại đây, mày coi lại đi okay. Hả chị em tao chơi với mày thế nào bây giờ mày giật tầm đây sao hả bà bánh ờ, bèo bà sao bánh bèo bà vô dụng nè bánh tèo không vô dụng nha má bánh tèo vô dụng nha chứ không được có dụng đâu có dụng là nó không theo tôi rồi mẹ nó chưa biết thấy gì nha, hả mày tôi lại cái gì trời ơi lại cái bà cái bánh bèo bà cái hiền quá bà hiền hơn người ta quá không không hiền nhưng mà đại gọi là bồ của chị em chi với cha là một cái cà em không xài chung tôi không xài chung vậy má tôi đâu có xài chung với má đâu tại chồng bà theo tôi là đó lời quyền của tôi là thuộc về tôi luôn rồi giờ nó không còn gì với bà nữa bà hiểu chưa mày nên nhớ nè mày nên nhớ nha ban hôm tao nói nha một nải chuối xanh nha dăm ba đứa giành giật dính cũ dơ tay rồi một nải chuối xanh dành bụng bà đó má à. Dạ. dành bụng bà đó mày nên coi lại cái thái độ của mày đi rồi yeah. Dạ. sao má yeah. Dạ. thái độ cho dù ơi. chồng của tao nó có mê cũ lại nó cũng chẳng về với tao mày nghĩ sao vậy mày có vú không mà theo mày à, nghĩ coi trời ơi nhưng mà người ta lạ ta lạ bà con cô không bà con cô không bà con cô không bà con cô không nè nha tao nói mà đó tao xúc phạm với cộng đồng lgbt nha tao nói nhưng mà tao nói để cho mày biết là mày nên có lại con người của mày đi đã cái bản chất của con người mình nó đã không không không tốt thì phải sống cho hoàn thiện đi trời sao không tốt má làm gì không tốt làm gì không tốt trời có bạn không tốt có bạn không tốt chồng bà mới bỏ theo tôi đó má tao sẽ tao tốt không phải là tao không tốt nhưng mà cái thứ của mày mày thấy chồng của tao say chưa rồi mày dụ chồng tao mày ngủ với chồng của tao Đồ. Nó biết cái gì? Nè. Nó biết cái gì? Nè bữa đó, bữa đó là trong sinh nhật của bà là chồng bà còn còn tỉnh nha, tôi say nha, ông là người hãm tôi nha má. ông người hãm chồng tôi nè nha. Mày. Mày Trời, gì vậy ba? Trong tin nhắn điện thoại tôi có nè. Nha. Dạ. Trời đất ơi, không, không có. Biết. Bà đã chị em chơi với nhau. Nè, bà đã xin nghĩ chị em chơi với nhau là mày không được làm như thế. Bà coi chồng của bà đi như thế nào. Bây giờ tao với chồng mày được hay không? Được. tao bây giờ lại đi, nó chồng của tôi đó, chồng của bà gì đó trời đã sinh ra cho mình cái bản tính của mình là không có có, có được hoàn thiện còn sao trai không ra trai gái không ra gái thì phải sống để cho người khác yêu thương ủa ai yêu thương sống như thế à, sống không yêu thương mà chồng mày yêu thương tôi ngộ chồng tao yêu thương mày ngộ ha chẳng qua chẳng qua cái miệng của mày cũng ghê quá trời ơi trời xin lỗi trong giây phút thôi trời, nghĩ là chồng tao yêu mày mình nghĩ sao vậy ba thôi ba thôi ba dí này quýnh nó chị quýnh á dí này quýnh á nó gạch trời nó nó gạch trời nó dí này nó từ bây giờ là không còn chị em gì nữa hay chưa nha dạ. mày biến luôn đi à biến đi dạ. của tao này luôn đó thôi bị im luôn đi đừng nói gì nữa tao